các bác chỉ cần luồn cho mình hột vào sòng sới chơi thôi mình đứng ngoài cầm máy đánh coi như mình đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi và tất nhiên là đối với tài xỉu thì sẽ phải gặp chén phản nên là chắc chắn thì sẽ không tránh được chén phản rồi nhưng mà với cái bộ này thì các bác chơi 10 chén sẽ chỉ bị phản 1 đến 2 chén thôi và bác nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi tài xỉu công chuyện báo dung bốn mặt này các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình 0972 414 và 0945 244 662. Các bạn kết các bác kết bạn Zalo với hai số điện thoại trên. Bên em sẽ tư vấn cho các bác hoặc mình muốn trực tiếp test hàng, các bác lên cơ sở em, em ở bến xe miền Tây. Và với cái bộ hột tài xỉu công chuyện báo dung bốn mặt này, em bao tăng tích phần bên ngoài cho các bác là nam châm không hít, nước muối nổi và dọi đèn trong còn à, cái phần à, công chuyện của nó ở bên trong thì bác nào đã sở hữu rồi chắc các bác cũng đã biết nó có cái gì rồi đúng không ạ sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu công chuyện báo dung bốn mặt này để cho các bác hiểu hơn về nó đây đây là cái hột tài xỉu mà em đã làm cái chip báo dung bốn mặt vào bên trong cái hột này rồi và khi vào cái chơi bác chỉ cần mang một hột này vào thôi này còn hai hột này là hai hột chợ các nhá đĩa và nắp hoàn toàn là đĩa nắp chợ đây khi vào chơi quá chỉ cần cầm cho mình cái máy này vào lúc nào vào chơi thì mình bật lên không chơi thì mình tắt đi máy này rất là nhỏ gọn các bác đút túi quần túi áo đút đâu cũng được và với mỗi cái bộ hột tài xỉu công chuyện báo dung bốn mặt nó sẽ có một cái công thức báo dung riêng và đây đây là cái công thức báo dung của nó các chỉ cần nhớ được cái này thôi khi vào chơi mình sẽ khi mà cái mỗi mặt về là sẽ có một cái nhịp dung khác nhau để cho các bác dễ nhận biết và phân biệt đánh. Sau đây thì em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cái độ chính xác của cái bộ hột tài xỉu công chuyện báo dung bốn mặt này cùng với em. Với cái máy báo dung này thì em xin phép được cầm ở tay bởi vì là nó dung rất là nhỏ. Vậy nên là mình có để đây mình cũng không cảm nhận được. Đây, có nhất và về xỉu, đúng chưa ạ? này không dung không dung là ở trong này chắc chắn sẽ có mặt 3 hoặc mặt 4 bình thường thì ở những cái chén này là sẽ bỏ còn nếu các bác mà ưng mặt nào thì các bác dở mặt đó thôi nhưng mà chén này thì mình cứ bỏ đi cho nó chắc và em vẫn dở lên cho các bác xem trong này có 3 hoặc 4 không các bác nhá đó có hẳn 24 này hai mặt 4 liền nhưng mà chén này là em đã nói ngay từ lúc nãy rồi là em thì em sẽ bỏ không đánh máy rung hai giải hai giải đây là có mặt 5 ở trái này em đánh tài các bác nhá đây 5 tài đúng không ạ chén này rung hai ngắn hai ngắn ở đây em lại đánh tài tiếp các bác nhá đây hai ngắn có tài đúng chưa ạ máy rung một ngắn này các bác này một ngắn thì ở đây em khẳng định là có nhất và em đánh xỉu các bác nhá đây có nhất và em đánh xỉu đúng chưa ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài tiếng và các bác thấy cái độ chính xác của nó như thế nào ạ ở đây thì ờ, may mắn là bởi vì là mình đánh thì sẽ không gặp chén phản nhưng mà có những trường hợp gặp chén phản là phản thế hột thì mình phải chịu chứ không phải làm tại máy nó báo sai các bác nhá